Đông Kính. Hôm nay ờ, công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kimax sẽ giới thiệu với toàn thể anh em dòng máy ờ, đột dập ke vĩnh cửu của công ty chúng tôi. Hệ 14 ờ, dao dùng cho hệ bắt cạnh, ví dụ như là PMA, JMA, Việt Pháp, Lier, Prove. Thì sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng dao và cái cấu tạo của máy để cho anh em có thể là rõ hơn về chất liệu của máy ạ. Đấy. Dạ. Như anh em có thể là nhìn thấy thì ờ, từng tầng của máy thì ờ, được làm bằng ờ, thép tôi luyện rất là dày chắc chắn chất liệu của dao thì cũng sẽ được làm bằng thép rất là sắc khi mà anh em dập thì là nó sẽ sáng dao sắc dao hơn rất là nhiều khác hoàn toàn so với hàng trong nước khi anh em dập nhiều thì nó sẽ bị nhanh cùn dao dẫn đến là anh em dập nó sẽ bị ba via hoặc là móp nhôm à, tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng dao để anh em có thể thấy rõ hơn ạ như anh em nhìn thấy ở đây thì ờ, con dao này là dao số 4 nó sẽ đột ờ, bánh xe cho hệ 2006 tiếp theo là dao số 5 nó sẽ đột cho ke vĩnh cửu của cánh PMA, JMA dao số 6 sẽ đột cho rãnh thoát nước của hệ 4004 ạ à, anh em ờ, sang trực tiếp phía bên này thì tôi sẽ giới thiệu à, dao số 7 đây là cắt gân bản lề chữ A dao số 8 sẽ đột cho ke vĩnh cửu của hệ 4400 ạ 4500 nữa dao số 9 sẽ là mồm nhỏ của 2006 ạ dao số 10 sẽ là đột cho thoát nước của hệ 2006 4 dao 11, 12, 13, 14 sẽ đột cho ốp hông của PMA, JMA, Lier và Việt Pháp ạ. À, phía bên này thì à, anh em có thể nhìn thấy là dao số 2 sẽ đột cho ke vĩnh cửu của hệ à, 2006. Dao số 3 sẽ đột cho ke vĩnh cửu của hệ à, ờ, 4004 ạ dao số 1 sẽ đột cho đố ngang của 4004 ạ thì ở đây là tất cả 14 dao chức năng của 14 dao <clears throat> anh em có thể là nhìn thấy hơn thì như con máy này của chúng tôi thì sẽ sử dụng ờ, dập là bằng hơi ạ nồi hơi rất là to khỏe đủ lực để dập ạ sẽ có cốc nọc khí để tránh tình trạng là nước sẽ vào à, cái nồi hơi của chúng ta Tôi sẽ xin giới thiệu chi tiết thêm một chút hàng ờ, nhập khẩu và hàng ờ, trong nước. Như anh em có thể là nhìn thấy ở đây, hàng nhập khẩu thì thứ nhất là chất liệu dao rất là tốt. Thì ờ, dập nó sẽ không bị móp nhôm, hỏng nhôm. Thứ hai đó là nó có cứ chặn cho hai bên. Mai kia ví dụ như là hệ nhôm nó có phát triển lên thì anh em cũng có thể là cho vào đây và dập thoải mái ạ. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh cái cữ này khác hoàn toàn so với ờ, hàng ờ, trong nước thì là nó cứ nó sẽ là hai bên luôn bản nhôm to hơn thì chúng ta sẽ không dập được ngoài ra thì hàng trong nước hàng 17 dao hoặc hàng 19 dao thì những con dao này anh em thay thế rất là khó còn ờ, hàng nhập khẩu thì chúng ta có thể là vặn những con ốc này ra tháo những con ốc này ra và thay thế dao chúng tôi sẽ có chế độ bảo hành cho anh em là uh, dập bị móp nhôm hỏng nhôm ba viên chúng tôi sẽ tiến hành đổi dao cho anh em ạ và sau đây là tôi sẽ dập thử để anh em có thể là xem trực tiếp thành phẩm mà chúng tôi ờ, dập ra đây là keo vĩnh cửu cho uh, ờ, 4.500 anh em có thể là nhìn thấy là dập ờ, rất là ngọt vết dập rất là ngọt không bị móp nhôm hỏng nhôm rất là phẳng tôi sẽ đút thử kè vào cho anh em vâng <coughs> đây là tổng thể ờ, chức năng dao ờ, từng dao của con ờ, đột Việt Pháp 14 dao bằng hơi của chúng tôi thì anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại phía bên dưới màn hình để được tư vấn rõ hơn về máy chân trọng cảm ơn anh Kinh Mark, một thương hiệu triệu niềm tin